Xin chào mọi người Chào mọi người đến với kênh à, Vợ chồng Phúc Ly của xóm miền Trung Hôm nay mình à, sẽ đi bắt ốc lát Ốc lát đá Về à, cho con trai mình ăn Đây là mọi người Ốc này mọi người Nè Ốc ngon lắm mọi người Cái này là ốc lát nè mọi người ừ. Ốc lát với ốc đá mọi người nha Mình sẽ bắt những con to to thôi Còn mấy con nhỏ mình để lại để cho nó lớn này là nó nó bu nó bu trên đá thôi đó mọi người nè thấy mọi người thấy không đó, nó bu nè đây là lẽ câu rồi nè ừ. đây là lẽ là là là to hơn ốc rút rồi đó làm là mình sẽ đi ờ, bắt ốc bắt đồ về ăn ngồi mà cái này tự nhiên mọi người nha cái này ngồi xong tự nhiên nha còn bác thì mình ngâm ngâm cả giờ bây giờ buổi sáng mình bắt là buổi chiều là mình ngâm là chỉ có muốn muốn ăn à đây một lát đây ở trên bờ rồi nè Thấy à? Ờ, nó làm ờ. vậy đó nó đặt mấy cái này lên cô có ăn này năm là người ta là ốc lát nó hay bu nha mọi người đây nè quá đây nó mùi này đây mọi người có ốc dừa này ốc dừa mọi người ha à ốc dừa mà hay ăn ở sài gòn này mua sài gòn ở dưới chợ bến thành đó à ốc dừa có nhưng mà ít lắm mọi người nó không có nhiều như trong đâu ốc lớn nè mọi người wow con ốc chừng bá luôn thấy ừ. nè ừ. yeah. Ừ. Dạ. chưa nó nằm ở trong mấy cái cải nó mọi người mà nước lớn rồi nè nước lớn nó nó nó mới lên nha nước cạn nó nằm trong cải đá là mình bắt không bao giờ được luôn nó lùi xuống dưới đất nữa nó lùi xuống nó dưới đất cực kỳ khó nhìn luôn á mình phải nhìn kỹ vào mình mới bắt nó được nha cứ thấy nha thế giờ nó nằm ở dưới cái gốc cây này nha mọi người wow anh ừ. nè con khai này ờ thấy nó núp vậy à ờ nó núp vậy đó mình phải lật cái, cái gốc cây lên mình cứ thấy nó nằm ở trong đó được gốc nó còn lớn thôi mọi người còn nhỏ nhỏ để lại để cho cho cho cho nó lớn lên nó lớn lên để làm sao mình bắt tiếp ừ. đây đừng bắt nữa được rồi chừng này đủ ờ, à. buổi lễ rồi mọi người đủ ăn thôi ờ. mọi người không có dư phí ừ mấy ốc lấy ừ. ừ. ốc này được á không nhỏ mà cũng không có có vừa vừa ốc là vừa vừa đó ờ. ngon hè như vậy là mình xào mọi người thấy rất là ngon giờ mình đi về nha mọi người sau nhà mình nha mọi người hai còn mùi xả đây mấy mùi xã mình trồng mình cũng ít ăn nữa cộng mình để này cần cái gì mình ra mình bứt à, xả thơm lắm mọi người xã mình tự trồng nó thơm lắm và làm chế biến món ốc xào xả ớt ừ. tại vì à, mình bỏ công ra mình đi bắt quá nhiều bữa, bữa có để ăn được chứ người ta bán ít lắm tại vì người ta bắt gì ăn không à <coughs> ờ, mình nổ cái chuyện này thôi mọi người nha chuyện này là đủ rồi tại vì ốc số lượng ốc nó cũng hơi ít à, giờ bây giờ mình sẽ tỉa cắt và mình chế biến món nha mời mọi người theo chân mình nha đã làm mẫu ốc là mình sẽ check cho tao check cho mình rồi, cho nó sâu nó bắt đầu mình đổ ra đổ ra bắt đầu mình phi hành phi xí dầu và phi phía dầu xong cho đầu mình chế biến món ốc xào xả liền <laughs> ốc chín rồi giờ mình múc ra rác rồi nha mọi người trước tiên là mình sẽ cái lại là vào ừ. ừ. luôn cái này ốc không con ốc mẹ ba làm ốc cho mẹ bún qua ba bác mẹ con làm ốc con làm ốc nhất luôn ốc vàng mà nó là nghe còn được đây nè bé mai nè đây <laughs> rồi em mai xuống coi em bụng cái em mệt kìa mọi người mọi người thích và like và share cho hai vợ chồng mình nhé à, ờ, bây giờ mình cũng lớn tạm biệt mọi người luôn nha hằng uh, ờ, video lần sau nha mọi người ờ, tạm biệt mọi người nha cảm ơn mọi người đã xem kênh của hai chồng mình nha tạm biệt biệt mọi người